chào anh em nhé ở cái video này tôi ờ, giới thiệu cho anh em một cái ờ, cái cách chơi tài xỉu cái cách đánh tài xỉu mà anh em ờ, đi đến sân chơi anh em chỉ cần cầm duy nhất bộ nắp chén đĩa của anh em anh em vào anh em chơi thì nó có cái hiệu quả và nó có cái tỷ lệ thắng cho anh em lên tới 100 phần trăm thì như anh em đã biết rồi chơi tài xỉu thì không có cái đồ chơi nào mà anh em có thể thắng 100% cả Đấy, trừ cái đồ soi và đồ camera anh em nhé Đấy thì cái đồ camera thì anh em đã biết rồi Đấy thì kiểm tra tăng tích thì nó cũng vẫn có Đấy, kiểm tra tăng tích vẫn có nhưng cái đồ chơi tài xỉu ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em này đó là cái bộ đồ chơi mà nó là cái bộ đồ chơi soi xuyên Đấy, soi xuyên nắp tài xỉu nhé công nghệ mới công nghệ 4.0 à, công nghệ cao nhất của đồ chơi tài xỉu đấy thì à, sau đây tôi vào tôi sẽ à, giới thiệu cho anh em về cái à, bộ sản phẩm cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 này đấy. thì cái bộ đồ chơi à, tài xỉu bộ soi xuyên tài xỉu này thì nó là cái bộ à, đồ soi xuyên à, kết nối camera à, kết nối wi-fi anh em nhé kết nối wi-fi thì à, khi mà anh em sử dụng cái bộ đồ chơi này thì anh em nhất là anh em cần một cục wifi nhé một cục wifi để anh em kết nối Đấy, đây chính là cái cục wifi anh em nhé Đấy, cục wifi thì anh em sẽ kết nối với cả máy soi đấy và thứ hai nữa là anh em kết nối với một cái điện thoại để anh em có thể là nhìn thấy và điều chỉnh điều chỉnh cái cái, cái máy soi nó có độ phóng to phóng nhỏ để cho anh em có thể là nhìn thấy cái bộ hột ở trong nó rõ hơn nhé đấy thì khi mà anh em kết nối cái cục wifi này rồi thì anh em có thể ngồi rất là xa đấy ở miền Nam ở miền Bắc đấy, anh em cũng là kết nối được với nhau nhé đấy, nó kết nối 4G đấy thì uh, cái cách chơi của cái à, bộ đồ chơi này nó cũng rất là đơn giản thôi anh em nhé đấy khi nào mà anh em chơi thì à, anh em cần cầm anh em chỉ cần là có cái máy soi anh em dọi thẳng vào cái nắp đấy thì là cái khoảng cách của nó thì cũng khá là xa từ mét cho đến mét rưỡi đó. thì uh, khi mà anh em dọi đầu vào cái chén rồi thì là còn công việc còn lại là không phải do anh em nữa không phải là người lắc tài xỉu nữa mà người ở ngoài người ta sẽ cầm cái máy điện thoại và người ta sẽ soi xem là ở trong này nó là tài là xỉu nó sẽ báo rồi ờ, sẽ báo về cho, cho anh em nhé báo về cho anh em qua một cái tai phone nhỏ anh em à, qua một cái tay phun nhỏ nhé đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em để cho anh em xem thấy cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em như nào đấy thì đây tôi à, cái, cái máy soi này thì anh em có thể là anh em có thể là đưa vào bất kỳ những cái đồ phụ kiện nào của anh em để anh em có thể là nhìn soi được cái bộ uh, soi được cái cái cái nắp này anh em nhé soi được cái bộ của trong đấy thì ngày hôm nay tôi uh, giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ soi à, cái uh, cục sạc dự phòng đấy, cục sạc dự phòng tôi đã làm ở trong cục sạc dự phòng này anh em nhé đấy. thì uh, cái uh, máy soi xuyên nắp tài xỉu nó rất là hiệu quả cho anh em đấy mà đây đang là cái bộ đồ chơi mà mới nhất 2020 này để cho anh em có thể anh em đi chơi nó hiệu quả ở đây đây chính là cái màn hình để anh em có thể là đây anh em có thể zoom to zoom to zoom nhỏ này Đấy, zoom to zoom nhỏ để anh em có thể biết được nhìn thấy rõ được cái hột bên trong nhé Đấy, thì bây giờ tôi giờ tôi sẽ test cho anh em này thì anh em chỉ cần là dọn được cái à, máy soi này vào trong cái nắp thôi là anh em có thể nhìn được đó anh em thấy không đó. Đó. Anh em thấy không? Đó. Đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em này. Đó anh em thấy không? Đây, anh em sẽ zoom lên. Đây là công việc ở ngoài. Đấy, kết nối ở ngoài còn khi mà anh em lắc thì anh em chỉ cần là cần bộ nắp chén đĩa và nắp của anh em thôi đấy anh em vào đấy như này anh em biết đánh gì rồi đúng không đấy, con này con nhất nhá đấy, mở cho anh em xỉu này đấy, đúng không tiếp tục cho anh em đấy, đấy anh em zoom to này zoom nhỏ này đấy, zoom to lên này đó anh em thấy không đấy, 611 này đúng không đó hiệu quả không anh em rất là hiệu quả luôn nhá đấy. 611 này đó đây anh em chưa nhìn thấy rõ thì anh em có thể zoom lên như này Đấy, anh em thấy không anh em thấy cái ờ, cái bộ đồ chơi công nghệ mới nhất 2020 này công nghệ cao Đấy, anh em có thể zoom xuống này Đó. zoom xuống để mà nhìn dọc Đấy, anh em zoom xuống đó đây. em thấy rõ chưa 52 nhất 54 nhất Đấy, zoom lại đó là gì đây Đấy. con uh, nhất và con tứ thì anh em phải nhìn thật là nhìn thật là quen thì anh em mới biết được nhá đấy, nhất với tứ nó rất là giống nhau đấy thì anh em chỉ nhìn có thể nhìn qua lúc thôi là anh em sẽ phân biệt được mặt nhất và mặt tứ nhá đây đấy, 612 này à, đúng không đây là cái bộ đồ chơi mà anh em ờ, vào sân chơi nó hoàn toàn không tan. 100 phần trăm là không tăng luôn anh em nhé mà anh em cái tỷ lệ soi của anh em thì rất là rõ đấy này. đánh tài này đánh lục tài này đấy, anh em thấy không đấy. rất là rõ luôn anh em nhé à. đó đây là cái bộ đồ chơi soi xuyên tài xỉu đấy, soi xuyên nắp tài xỉu mà nó hiệu quả nhất cho anh em đi chơi nhé đấy thì cái để mà anh em đi chơi được cái ờ, bộ đồ chơi này thì anh em à, không cần cái gì cả cần một cái cục wifi và cái bộ tai nghe thôi đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi này cái bộ đồ chơi tài xỉu soi xuyên nắp đấy, cái bộ đồ chơi tài xỉu soi xuyên nắp nó công nghệ mới nhất 4.0 này cho anh em nhé đấy thì anh em nào muốn sở hữu thì anh em cứ alo với tôi qua số điện thoại trên màn hình đấy, đây là cái bộ đồ chơi mà mới nhất 2020 này cho anh em đấy, để cho anh em sở hữu anh em đi chơi tài xỉu thì nó rất là hiệu quả hiệu quả chính xác tới 100% nhá đấy thì video này tôi làm đến đây là hết anh em nào mà muốn tư vấn hay là muốn sở hữu thì anh em cứ alo cho tôi qua số điện thoại trên màn hình đấy, chào anh em anh em xem video nhớ đăng ký kênh nhé